Paloma đây bếp có cái model là BA340WA đây là cái nội thất bên trong đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp để cho các bạn có thể xem những ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả chức năng của bếp để các bạn xem đây là cái ngoại thất bên ngoài của bếp thì những lỗ lớn phía sau đây và bên dưới bếp thì bên nhân viên cửa hàng chúng tôi á, sẽ bọc lưới mà che chắn lại để phòng chống những cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong để cắn phá dây điện của chúng ta nên các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi nó rất là an toàn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 chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thì lửa mới tắt mà thôi tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó, đó là cái tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này để mà mô phỏng thay thế cho hai đáy nồi đây thì ở điều kiện bình thường á que cảm biến này nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga lại thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới nồi chúng ta á, là nó phải đạt mức trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga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 đây và loại pin Panasonic Toshiba của pin thời hạn sử dụng có thể lên đến từ 30 cho đến 40 ngày nhưng những loại pin này khi mà các bạn sử dụng cho biết là nhập nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng cái loại pin này đây cả hai bếp đều đã giảm nhỏ hơn nữa lại vì nó đã là cái nhiệt độ cao đây nhiệt bên trái của tôi đây là ba trăm rưỡi độ bên phải của tôi là ba trăm tư đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến tiếp xúc với nồi á mà nó sẽ cho cái nhiệt độ khác nhau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 thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào biết bên phải tôi đã khóa ra đây biết bên trái đã khóa ra đây sau tính năng nước cạn nồi đây biết đã khóa ra công tắc vẫn mở bình thường đây tôi thử cho các bạn cho, cho các bạn nghe đây đây khi các bạn nghe đi tiếng đánh lửa đây nó nhỏ và chậm á thì có nghĩa là pin nó yếu rồi lúc đó các bạn nên cắm sạc vào thì ở cái pin sạc này nó sẽ có cực âm và cực dương bên cửa hàng chúng tôi sẽ có cộng và dấu trừ để mà các bạn có thể nhận biết phân biệt khi mà mua bếp vào nhà ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp đi vào bên trong các bạn lưu ý á, các bạn phải hướng cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại đây pin nó sẽ làm theo cái hướng như này tránh trường hợp lắp đảo ngược lại vì nếu như các bạn lắp đảo cực á, thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin nên các bạn hãy lưu ý cái điều này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 chờ tôi sẵn đây thì tiếp theo tôi sẽ nói về các tính năng của bếp đây đầu tiên ở bên phải ờ, chúng ta ở bếp nướng này đây là tính năng hẹn giờ của bếp nướng thời gian mặc định là 9 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 15 phút ở cái bên đây là tính năng hẹn giờ của cả hai bếp nấu đây đây nó sẽ có hai đèn hiển thị bếp bên trái hoặc là bên phải các bạn hẹn giờ biết bên trái thì chọn hẹn chọn hình đèn bên trái đây bên phải thì chọn hình đèn bên phải đây thời gian mặc định của nó là 3 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 90 phút thì ở đây tôi cũng chỉ chỉnh một phút thôi để thử cho các bạn xem đây là tính năng hẹn giờ của cả hai bếp nấu và hẹn giờ của bếp nướng đây hẹn giờ bếp nướng đã đến một thời gian các bạn có thể hẹn giờ của cả hai bếp cùng lúc đó là một bếp nấu và một bếp nướng nhưng các bạn không thể hẹn giờ cùng lúc ba bếp được nên các bạn hãy nhớ cái điều này đây bếp nướng đã khóa ra sau thời gian hẹn giờ khóa ra đây đây bếp nấu là chỉ một thời gian đây đây bếp nấu đã khóa ra đây là tính năng hẹn giờ thì tiếp theo ở đây sẽ có tính năng chọn nhiệt độ chiên các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ 160, 180, 200 đây các bạn có thể lựa chọn cái nhiệt độ mà nó phù hợp với thực phẩm các bạn chiên thì cái nhiệt độ khuyến cáo sử dụng của nó là 180 độ thôi vì á, theo nghiên cứu khi mà dầu ăn chúng ta chiên ở nhiệt độ quá 200 độ qua nhiều lần thì nó sẽ sản sinh một cái chất gây ung thư rất là hại cho sức cho sức khỏe nên đó là lý do vì sao nhà sản xuất họ thiết kế tính năng này á là cái nhiệt độ tối đa là 200 độ và cái nhiệt độ khuyến cáo sử dụng là 180 độ thôi đó là để đảm bảo lợi sức khỏe cho chúng ta ở cái bên đây là tính năng nấu nước sôi và nấu cơm đây hàng đầu tiên là nấu nước sôi và ở trên là nấu cơm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 và ở phía dưới là tính năng nấu sôi đây là tính năng nấu sôi thì tôi thử uh, tính năng nấu sôi cho các bạn xem ở bên đây chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô ấn vào giữ khoảng từ 3 cho 5 giây thôi đây ấn vào giữ khoảng từ 3 cho 5 giây khi đèn sáng như thế này là có thể sử dụng được rồi đây thì nhỏ tính năng này á đây là cái tính năng để các bạn có thể rang xào những món ăn mà các bạn cần ở nhiệt độ cao chẳng hạn như các bạn rang đậu những món xào thì các bạn phải cần nhiệt độ cao thì như ban nãy tôi đã nói là ở ba cảm biến này á nó chỉ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp sẽ tự động khóa ga nên khi các bạn rang xào á thì các bạn phải kích hoạt tính năng này lên thì khi kích hoạt tính năng này lên ở qua cảm biến này nó sẽ chuyển cái nhiệt độ từ hai trăm rưỡi đến 300 thì cái lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái như món ăn mà các bạn cần tính nhiệt độ cao á, mà không đâu có vấn đề là bếp nó sẽ bị ờ, bị khóa ờ, ga và cái nhiệt độ sẽ bị kìm hãm lại thì đối với dòng biếu Nhật này á, nó sẽ có rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn là biếu ga Việt Nam đầu tiên thì đây là biếu được xuất xứ từ Nhật các bạn sử dụng nó sẽ rất là bền và thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì ờ, theo khảo sát thực tế thì khách hàng đã sử dụng cho biết á một gia đình các bạn nếu như mà có bốn người một ngày các bạn nấu ăn hai buổi á, thì một bình ga giá của nó sẽ vào phải là 320 ngàn thì các bạn sẽ có thể sử dụng khoảng từ từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì tức là mỗi tháng á, các bạn chỉ tốn trung bình là khoảng 150 ngàn tiền ga mà thôi và điều cái thứ ba nó rất là an toàn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 nếu như gọi chính xác hơn nó sẽ là tính năng hâm thì nó là cái tính năng để các bạn có thể hâm những món đồ ăn nguội á chẳng hạn như là canh nguội và đồ ăn nguội thì các bạn bắt bếp lên bật lửa và ấn, ấn chọn hàng thứ nhất ở đây thì nó sẽ tự động động hâm thức ăn cho các bạn khi mà thức ăn các bạn nóng lên rồi á thì bếp nó sẽ hâm thêm khoảng một phút nữa thì nó sẽ tự động khóa ra lại nên tính năng đó nếu mà gọi chính xác nó sẽ là tính năng hâm